À, mình nên mua bất động sản với giá thị trường à, lý do tại sao những người bán họ sẽ bán với giá thị trường à, và mua những cái tài sản nào ở dưới giá thị trường ai là người sẽ bán những cái tài sản dưới giá thị trường đó và ai sẽ giúp mình mua những cái giá, những cái tài sản đó và mình sẽ ờ, tìm ờ, những cái kênh nào để mình có thể tìm được những tài sản dưới giá thị trường và mình sẽ tìm cái cách nào để có thể là mua được Ờ, tài sản dưới giá thị trường đó là cái nội dung của cái bài chia sẻ ngày hôm nay nếu bạn thấy cái video này có thể là giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái thông tin mới nhất khi mà tôi đăng cái video mới lên à, chúng ta sẽ làm rõ những cái chi tiết ở dưới đây à, thứ nhất lý do à, tại sao những người à, họ đang có tài sản à, và họ lại muốn bán à, và lý do tại sao mình phải nên mua những cái tài sản dưới giá thị trường thật ra là ờ, thường những người đầu tư không chuyên thì họ sẽ nghĩ rằng à khi mà tôi có một số tiền nhỏ tôi sẽ à, mua và tôi để dành tôi chờ khi nào nó lên và nó bán à, tôi sẽ bán nhưng mà đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ đi săn những cái bất động sản đang bán dưới giá thị trường 10 15 20 hoặc thậm chí 30 phần trăm thì với cái lý do như vậy à, thì họ sẽ Dạ, lời ngay khi mua rồi họ mua xong họ có thể là sang tay nếu cái sản phẩm đó là đang là hot hoặc là họ mua xong rồi họ cũng make up, make up trở lại cho nó đẹp nó mới thì họ sẽ bán lại với cái giá luôn luôn lời ha hoặc là trong cái tình trạng là thị trường nó sẽ điều chỉnh nếu mà bạn mua dưới giá thị trường 30 phần trăm điều chỉnh có xuống đi chăng nữa thì cái việc mà là bạn à, bị uh, giá trị tài sản của bạn nó bị giảm nó sẽ bị ít hơn những cái người mà mua bằng giá thị trường và ở một cái khía cạnh khác người tại sao người ta lại à, bán cái dưới giá thị trường tại sao người ta không bán bằng giá thị trường mà bán dưới giá như vậy lỗ thì uh, lý giải cho cái vấn đề này thì rất là nhiều người uh, có rất là nhiều cái uh, vấn đề xảy ra ha vì trong uh, có thể là họ kinh doanh đã bị lỗ họ phải cần tiền để giải quyết hoặc là họ phải À, bán để à, chia tài sản à, chia tài sản cho con cái hoặc là à, vợ chồng ly dị à, phải phân chia tài sản hoặc là uh, nhiều khi họ sẽ chuyển đi công tác ở một nơi khác và họ cần phải bán nói chung là uh, cái việc mà họ bán tài sản như vậy luôn luôn có trên thị trường và những người uh, những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ có những uh, cái chi tiết rõ ràng ví dụ họ đưa ra những cái tiêu chí khi mà họ mua họ chỉ mua những bất động sản loại đó thôi và họ uh, sẽ uh, tập trung để tìm những bất động sản mà đang bán dưới giá thị trường lý do thứ hai cái yếu tố thứ hai đó rằng là mình sẽ mua những cái bất động sản nào à, đang bán dưới giá thị trường à, thật ra là tất cả những bất những bất động sản ở trên thị trường ví dụ như là nhà, nhà phố nhà biệt thự hay là đất hay là những cái tài sản ở trong dự án đều người ta đều bán dưới giá thị trường hết à, ví dụ như là trong nhà phố thì à, họ ờ, kẹt tiền họ vẫn bán à, hoặc là những cái dự án bạn nghĩ rằng là uh, dự án thì nó có giá rồi họ sẽ không bán không khi mà họ còn kẹt tiền hoặc họ sẽ bán hoặc là đối với cái việc mà đối với hàng dự án khi mà bắt đầu bạn mua thì bạn phải tìm cách à, mua dưới dưới cái giá mà nhà chủ đầu tư đang bán bạn có rất là nhiều cách để mua như vậy ha chúng ta lát chúng ta sẽ à, chia sẻ về cái điều đó và cái yếu tố thứ ba đó là ai là người sẽ bán cái bất động sản đó và ai là người sẽ mua thì um, những người sẽ bán cái bất động sản đó là à, mình sẽ tìm họ ở, ở những cái khu à, chung cư hay là những cộng đồng hoặc là ờ, ở trong những cái dự án cái danh sách họ đã từng mua thì đó là những người mà họ ta họ đang sở hữu tài sản và có thể một lúc nào đó họ sẽ cung nhu cầu họ bán mình phải uh, tìm hết những người như vậy ha mình kết nối và đưa vào danh sách à, mình cũng có thể mua được à, và ai là người sẽ giúp bạn à, mua những cái à, bất động sản như giá thị trường thì à, những môi giới ha là cái người trực tiếp sẽ liên hệ với à, khách hàng mua bán họ có trong tay những cái danh sách đó bạn sẽ liên hệ với môi giới nếu mà bạn có trong tay những người môi giới chuyên nghiệp và họ có rất là nhiều cái danh sách khách hàng như vậy khi mà một cái ờ, danh sách nào đưa ra mà là một tài sản nào đưa ra cần phải giải quyết thì họ biết ngay là cái giá của cái bất động sản đó nó đang dưới giá thị trường bao nhiêu phần trăm nếu mà bạn có quan hệ tốt đối với những môi giới đó thì chắc chắn là những môi giới đó họ sẽ báo lại cho bạn à, thì ờ, đó là những người mà bạn có thể là tìm à, để giúp đỡ bạn hoặc là những nhân viên ờ, đang hoạt động trong ngân hàng ha như cho vay tín dụng thì họ cũng là người tiếp xúc với những cái tệp khách hàng của bạn hoặc là những ở trong những cái uh, cộng đồng à, thì có những người mà họ cũng kẹt tiền họ cũng sẽ à, báo lên đó hoặc là bạn có thể là tìm những người mà kẹt tiền ở đó họ sẽ bán ở đăng báo à, đăng quảng cáo để bán hoặc là những cái uh, ở, ở phía mà những cái công ty mà xử lý nợ cũng là uh, họ có mối quan hệ với những cái người mà đang cần bán gấp hoặc là những cái luật sư ha luật sư uh, hay là những cái bên công chứng thì họ cũng có những cái thác đó nếu mà um, khi mà có vấn đề gì xảy ra thì họ sẽ đưa nhau ra luật sư chẳng hạn thì những người đó họ sẽ có vâng. cái cái số liệu cái dữ liệu của khách hàng là bạn có thể là liên hệ với những người đó có thể là tìm những cái sản phẩm mà bán dưới giá thị trường ở nơi đó ha và bây giờ là làm cách nào mình có thể là mua được với giá thị trường thì khi mà bạn có những trong tay những danh sách à, khách hàng mà họ bán với giá thị trường như vậy hay là bạn có trong tay à, những cái à, danh sách những người môi giới thì bạn sẽ liên hệ và kết nối giữ mối quan hệ với những người đó thì sau một thời gian hoặc lúc nào họ kẹt tiền họ sẽ tìm bạn có thể rằng đối với những cái nhà đầu tư chẳng hạn bạn nhắm vào những cái hoặc là cái tôi nói ví dụ như là bất động sản thương mại à, họ mua họ kinh doanh khách sạn họ kinh doanh nhà hàng họ kinh doanh shop house nhưng mà khi mà mình à, có những danh sách khách hàng đó mình sẽ gửi thư với họ hoặc là mình giữ liên lạc với họ xem rằng là họ có ý định bán hay không nếu uh, luôn bạn chăm sóc họ uh, luôn luôn ha luôn luôn chăm sóc họ thì tới một lúc nào đó họ đang kẹt họ cần uh, bán ra thì họ sẽ nhớ tới bạn hoặc là bạn sẽ liên hệ với môi giới và giữ cái mối quan hệ tốt đẹp với môi giới đó ha thì à, khi mà có cái sản phẩm à, bán dưới giá thị trường bạn đặt hàng những người đó họ sẽ tìm à, họ và sẽ họ sẽ cung cấp cho bạn cái sản phẩm dưới giá thị trường và ờ, một cái việc nữa rằng là ờ, ví dụ như là lúc nãy mình chia sẻ là mình sẽ mua bắt đầu mua cái sản phẩm dưới giá thị trường như thế nào đối với những cái ở bên ngoài à, thì ờ, những, những cái hàng mà trong nội thành những cái ví dụ nhà phố hay bất hay là biệt thự hay là những cái chung cư thì nó đã có cái cái cái giá rồi và họ mình sẽ mua dưới giá thị trường à, mình đặt hàng ha còn đối với những hàng mà chủ đầu tư mới bán ra ngay ban đầu nếu mà bạn muốn mua là dưới giá thị trường bạn có thể hoặc là bạn sẽ mua chung để bạn deal với lại chủ đầu tư cái giá mà tốt nhất hoặc bạn sẽ mua theo kiểu là bạn uh, trở thành cái nhân viên môi giới luôn và bạn sẽ được chiết khấu 3% ờ, 5% trên cái giá trị tổng tài sản đó là cũng là một cách à, đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo